Ông Nguyễn Phú Trọng già hơn lại tiếp tục nắm quyền, còn ông Nguyễn Tiến Dũng trẻ hơn thì phải ngậm ngồi về nhà để đuổi gà cho vợ. Trước khi mãn nhiệm, ông Nguyễn Tân Dũng đã có một câu nói làm dậy sóng cộng đồng mạng và đó là về nghỉ rồi, dáng làm người tử tế. Các tờ báo quốc danh khi giật tít đã đưa câu nói làm người tử tế vào trong ngoặc kép, Hà ý nói rằng đó là chuyện khó tin đối với ông cựu thủ tướng. Bởi không ai xa lạ gì, sản phẩm của Nguyễn Tân Dũng để lại đó là những quả đấm thép đã đấm cho tan nát nền kinh tế của đất nước. Đó là 12 đại dự án thua lỗ kinh khủng và đang được tái cơ cấu để nó sống tiếp và tiếp tục tàn phá nền kinh tế với số nợ khổng lồ mà người dân Việt Nam phải gánh chịu. Đây là hình ảnh lời ông Ba Dũng trước khi về hưu. Trước đó, không ai tin rằng ông Nguyễn Xuân Dũng sẽ thật sự làm người tử tế cả. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua ông Nguyễn Tân Dũng không gây thêm tai tiếng gì, chỉ duy nhất một vụ đó là vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo có khởi kiện ông Nguyễn Tân Dũng đòi bồi thường tới 2,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, bà Yến kiện về việc làm của ông Dũng thời ông còn làm thủ tướng. Có lẽ cũng bởi vì đã hết quyền lực mà Nguyễn Tân Dũng không làm ra điều gì tệ hại được nữa. Cho đến nay, khi nhắc đến ông Nguyễn Tân Dũng, người ta vẫn nhớ đến câu nói về làm người tử tế của ông ta. Thực chất khi con người trở thành một nhân tố trong bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có cơ hội để làm người tử tế. Bởi lương của ông Chủ tịch nước chỉ có 18 triệu đồng mỗi tháng thì tử tế thế nào cho được. Là một thành viên trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể giảm sự bất lương xuống mức tối thiểu là đã tốt lắm rồi. Chứ làm sao mà có thể là tử tế cho được. Đó chỉ là một căn cứ để nhận ra bộ máy nhà nước của Đảng không có người tử tế Ngoài ra còn có rất nhiều căn cứ khác mà không thể nào liệt kê hết trong khuôn khổ của một bài báo ngắn cho được. Và điều bất ngờ đã diễn ra đó là vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, tờ báo Việt Nam Net tổ chức hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và trao giải nhân vật Việt Nam Net truyền cảm hứng năm 2022. Nhân dịp tờ báo Việt Nam Net tròn 25 tuổi. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Bá, tổng biên tập khẳng định rằng Việt Nam Net sẽ làm báo tử tế. Đây là hình ảnh vừa muốn làm báo tử tế nhưng vừa vâng lệnh của Ban tuyên giáo và Bộ 4T là điều bất khả thi tại Việt Nam. Thực ra làm báo tử tế không dễ mà đặc biệt làm dưới sự điều khiển của Ban tuyên giáo của Đảng là không hề dễ dàng chút nào nếu không nói là nhiệm vụ bất khả thi. Ở các nước dân chủ, báo chí là lực lượng quyền lực thứ tư cân bằng với ba quyền lực độc lập trong bộ máy của nhà nước, đó là quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Cho nên ở các nước dân chủ mới có được những tờ báo tử tế, còn báo chí Việt Nam thì không thể, vì nó nằm dưới sự cai trị của Đảng, của Ban tuyên giáo, Trung ương, phải nói theo định hướng Đảng muốn. Khi báo chí trở thành công cụ cho bộ máy cầm quyền thì nó làm cho quyết quyền nói sự thật cho các vấn đề chính trị của đất nước mà tử tế làm sao được khi không dám nói thẳng, nói thật. Việt Nam Net hay bất kỳ tờ báo nào khác của Việt Nam cũng đều phải vâng lệnh bể trên đó là Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Chẳng hạn trong vụ án Đồng Tâm, khi Bộ Công an đang giữa nửa đêm tấn công vào thôn Hoành giết chết cụ Lê Đình Kình vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì không một tờ báo nào trong nước đưa thông tin đúng sự thật cả. Sự thật chỉ được phơi bày trên trang mạng xã hội Facebook và các tờ báo tự do có trụ sở ở nước ngoài. Đức Đình Ảnh vào năm 2016 tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt ông Nguyễn Phú Trọng vào danh sách kẻ thù của báo chí. Ông Nguyễn Tân Dũng có thể về làm người tử tế sau khi không còn là thành viên trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn tờ báo Vietnamnet liệu họ có dám tách ra khỏi vòng kiểm tỏa của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông để làm nên một tờ báo tự do đúng nghĩa được hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra.